và bây giờ sáu lô sáu lô đó, sáu lô đó là ở đâu không ạ? Cả nhà biết không ạ? Vâng, đây sáu lô đó là nằm ở đây cả nhà Nằm ở đây Tính từ cái mép căn nhà đó nha đó, Ngay cái mép căn nhà đó Để thắng ra đây Từ mép căn nhà để thắng ra đây Như vậy thì sáu lô này sẽ Đối mặt với những cái lô mà trên 80 này và nhìn xa ra kia là tuyến số 4 nhà thấy không nhìn xa ra kia là tuyến số 4 Hello cả nhà Hôm nay à, Toàn sẽ review cho cả nhà 6 lô đất à, trên mặt tiền đường liên xã nhựa nha cả nhà và lý do vì sao hôm nay Toàn review chỗ này trước khi mà Toàn vào shop lô đất đó tại vì à, Toàn muốn là cái nhà biết được là từ cái vị trí trung tâm của huyện Đồng Phú mà vào trong đó thì sẽ, như thế nào thì đầu tiên là ở đây là ngay trung tâm của huyện Đồng Phú nha tức là ngay à, ngay chỗ mà buôn bán kinh doanh thành quốc như ở phía trước cái nhà Thái thì ở đây là chợ Đồng Phú này à, cả nhà Thái ở đây là chợ Đồng Phú tại vì Toàn đứng vị trí này thì chúng ta không nhìn thấy chợ nhưng mà cả nhà Thái chỗ kia là buôn bán này rồi trên mặt tiền đường DT741 thì có thế giới di động ở phía trước kia. Ở xa xa kia thì sẽ có ờ, bách hóa xanh. Nói chung là trên mặt tiền đường này kinh doanh buôn bán khá là nhiều. Ở đây thì có đồng hồ máy kính này. Ở đây là đường DT741. Còn vào phía bên này, đây, cùng phía với chợ Đồng Phú, đây là chợ Đồng Phú nha. Thì à, kế bên chợ Đồng Phú sẽ có là siêu thị Comac. Và kế bên siêu thị Comac thì sẽ có thế giới ờ, FPT, FPT cũng là buôn cũng là kinh doanh về điện thoại thì cả nhà đều biết rồi thì à, cả nhà hãy nhìn sơ qua một một xíu vừa xung quanh ở đây và toàn sẽ lên xe toàn sẽ à, đi một vòng từ đây vào tới cái đoạn đường vào liên xã và chúng ta sẽ à, đi đến cái số lô đất mà toàn muốn review số lô đất này cực kỳ đẹp nha cả nhà và trước khi vào số lô đất này thì chúng ta hãy nhìn một vòng à, khu vực này trên đường dt 41. hiện tại bây giờ là 4 giờ 30 chiều 4 giờ 30 chiều nha cả nhà và đây là toàn cánh đường DTP41 hiện tại và cả nhà cứ ờ, có thể là xem video này và có thể quyết định cho mình nên mua những vị trí lô đất ở tại Đồng Phú hay không tại vì Đồng Phú và về tương lai sẽ phát triển cực kỳ nhiều nha cả nhà sẽ, sẽ cực kỳ phát triển à, tầm nhìn tầm khoảng 5 năm 10 năm nha cả nhà chứ không phải là tầm nhìn một năm hai năm một năm hai năm thì chưa có thay đổi được nhiều đâu rồi bây giờ cả nhà hãy ờ, theo chân toàn nha cả nhà hãy theo chân toàn đó đi vào bên trong nha phía xa xa kia chúng ta nhìn thấy á ngày trước là văn phòng công chứng đồ Minh Cường nhưng mà hiện tại bây giờ đã đổi tên rồi thì à, đổi tên là Nguyễn Diên Tiến à, chuyển Diên Tiến đây là một trong những phòng công chứng mà toàn hay công chứng tại đây và đây là siêu thị Comex rồi phía bên kia thì chúng ta sẽ thấy là chợ đầu phố rồi thì bây giờ cả nhà hãy theo chân toàn đi vào số lô đất này rồi cả nhà hãy theo chân Toàn nha Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào 6 lô đất này Và trên đường đi này thì Toàn sẽ à, review nhanh Để cho cả nhà chúng ta sẽ xem được video toàn cảnh nhiều hơn nha cả nhà Những cái vị trí nào mà đất địa thì Toàn sẽ à, review rồi lại cho cả nhà để cả nhà cùng cùng nắm. rồi đầu tiên thì ở vị trí này thì toàn vừa review xong như cả nhà thấy rồi thì có bên FPT thì sẽ có văn phòng công chứng Nguyễn Dương Tiến. Ngày trước là Đỗ Minh Cường nhưng bây giờ đã đổi thành Nguyễn Dương Tiến. Đây phía à, bên tay trái đối diện với văn phòng công chứng là siêu thị Comac. Ngoài ra thì à, xung quanh đây là nhà cũng như là shop kinh doanh, tức là mặt bằng kinh doanh đang được xây dựng cũng như là mọc đã mọc lên khá là nhiều. Ngày à, trước thì không có nha trước cách đây tầm khoảng cỡ 5 tháng thì uh, dường như là chỉ có quán cà phê này thôi đây ngày trước thì chỉ có quán cà phê Jojo ờ, này thôi nhưng hiện tại là tất cả các mặt bằng ở đây được xây dựng lên khá là nhiều và cái nhà thái phía trước đây của chúng ta thôi là hai quán cà phê sát bên đây là cà phê Hoàng Gia bên cạnh đó thì uh, có quán cà phê Cường Thịnh 68 cùng một chú nha cùng một chú chung với uh, quán cà phê Hoàng Gia này và ở đây cái nhà thái uh, văn phòng bất động sản cũng khá là nhiều ngoài những quán quán à, quán kinh doanh ra có bên thì à, có chưa quay hương sơn đây là một trong những cái quán mà của một người anh cũng làm bất động sản cũng cũng kinh doanh ở đây từ đầu 2020 đến giờ ngoài ra thì còn có một số mặt bằng kinh doanh nữa nhưng mà toàn sẽ review nhanh qua wow. bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bên trong đường liên xã nhựa chúng ta vào à, liên xã nhựa nha cả nhà và trên đường này thì các nhà thấy sẽ có những thay đổi à, mà trước đây không có trước đây tầm khoảng một năm là chưa chưa có thay đổi nhiều nhưng mà hiện tại đang thay đổi rất là nhiều và các nhà sẽ sẽ sẽ hình dung nha và các nhà theo cứ theo trang toàn và toàn sẽ review nhanh à, trên đoạn đường này khi nào đến lô đất đến xấu lô đất thì toàn sẽ nói rõ chi tiết về uh, ờ, kết nối giao thông ở đây như các nhà và chúng ta nên đầu tư như thế nào thì có đó cái này là do chọn lựa của mỗi người Rồi ngay vị trí này thì à, cả nhà thấy nhà này mới xây. Đây là một cái thay đổi à, cực kỳ lớn đây. Nhà này mới xây. Và à, quán này cũng mới mở. Ở đây thì có hai nhà mới xây. Hai nhà cửa bên mới xây luôn rồi đối diện thì cũng có cái nhà mới xây luôn đang xây đang xây nha cả nhà chắc cũng sắp hoàn thành rồi và như cái nhà được biết thì uh, dân tại Độc Phú này thay đổi rất là nhanh và họ giàu lên một cách cực kỳ bất ngờ cực kỳ bất ngờ nha cả nhà và um, giống như là còn hơn trúng số trúng cái số thì mình trúng một tờ hai tờ cứ vài tỷ thôi nhưng mà ở đây có thể là mười mấy hai mươi chục tỷ ba chục tỷ là chuyện bình thường nha cả nhà nếu như mà nhà của người đó có đất rộng và nhiều trong cái khu mà được đền bù cũng như là giải phóng mặt bằng rồi bây giờ cả nhà hãy theo chân mình nha này là vị trí của đường liên xã 28m cách ngang qua nha cả nhà và cái nhà vừa thấy thì cái căn nhà mà thu ờ, mũ cao su á sẽ coi như là đường liên xã 28m đi ngang qua nha chúng ta tiếp tục nha cả nhà chúng ta tiếp tục đi vào ờ, bên trong vị trí này thì chúng ta có một nguồn bên tay trái này của chúng ta như cả nhà thấy hiện tại à, đang có phân lô á có những cái cọc á thì đây là một trong những cái vị trí mà bản thân toàn có một lô đất ở đây và lô này cũng là một trong những cái lô mà toàn đỡ lâu dài à, lý do là toàn đã dùng cái à, số của cái lô đất này toàn đã vay ngân hàng thì chắc chắn là khi mà toàn vay ngân hàng thì toàn sẽ đỡ lâu và đây là một trong những vị trí mà chúng ta có thể đầu tư được nha cả nhà à, cả nhà muốn đầu tư ờ, những vị trí nào á trên đường này thì toàn sẽ, sẽ review toàn sẽ nói và những đối với cái vị trí này thì à, điểm nhấn nó sẽ không có nhiều à, ờ, bằng những vị trí khác thì những chỗ nào vị trí mà có điểm nhấn thì toàn sẽ à, nói về cái đặc điểm ở khu vực đó cho cả nhà nha Rồi thì ngay tại vị trí này cũng vậy nha cả nhà Hiện tại ở đây thì bên tay phải người ta hay gọi là cái nguồn mà Huy Hoàng gần văn phòng Huy Hoàng là ở đây nha cả nhà ở đây thì có đặc điểm là cái lốc mà chúng ta vừa đi ngang qua thì nó sẽ ngắn nó sẽ ngắn hơn và cái lốc mà vừa qua cái cua này đây ngay cái văn phòng bất động sản Huy Hoàng này thì cái lốc này là nó sẽ dài hơn nha cả nhà sẽ dài hơn và chiều dài là tầm khoảng là 50 hoặc 60 50 hoặc 60 nha cả nhà có những vị trí thì nó sẽ 40 nhưng mà đây à, từ 50 đến 60 thì khá dài nó qua cái đoạn mà cái hàng cây cao su ở phía sau á cái đoạn này sau này à, đường lên xã thì à, theo thông tin thì sẽ được nắng à, theo thông tin được nắng nha cả nhà cho nên cũng khá khá khá là tốt rồi chúng ta tiếp tục đi nữa nha hiện tại ngay văn phòng bất động sản Lâm Tùng này ngay vị trí này à, mình đánh giá là rất là tiềm năng tại vì ở đây nó sẽ có một cái à, ngã ba ở đây ngay ngã ba nha bất động sản Lâm Tùng là một cái lô góc và bắt đầu từ cái à, bức tường của bất động sản Lâm Tùng trở vào phía sau xe này của mình là những cái nguồn mà hiện tại đang có như cái nhà thái thì hiện tại ở phía trước đây xe từ trong đường nó đi ra thì đây là con đường 10 19 m nha đây là con đường 19 mét được quy hoạch và đường này nó sẽ nối thông vào bên trong đường tuyến số 4 đường tuyến số 4 nha cả nhà và vào bên trong đó nữa thì chúng ta sẽ có rất nhiều đường khác nữa có đường xuyên tâm hoặc là những cái nhánh đường nhanh khác nữa nếu mà toàn có cơ hội toàn sẽ review ở trong đó cho cả nhà và cả nhà thấy hiện tại xe mình vừa qua đó thì thường là xe, xe chở đất xe chở đất nha cả nhà và ở thành phố hiện tại đang được quy hoạch gần như là toàn bộ gần như là toàn bộ và tầm khoảng là 5 năm đến 10 năm thì đồng phú cực kỳ phát triển nha đồng phú cực kỳ phát triển bây giờ chúng ta nhìn thấy như thế này thôi nhưng tầm 5 năm sau thì sẽ phát triển khác hoàn toàn so với bây giờ 10 năm sau nữa thì à, khả năng dân cư vừa à, đông hơn đông đông hơn rất nhiều so với hiện tại đây hiện tại cái chiếc xe này đang đi vào tiếng số 4 và cái con đường mà đang đi á là con đường tự mở và đất đất của dân mình mình tự mở ra thì sau này mình cũng sẽ tránh mặt bằng lại cho cho, cho người dân và đây đây là tuyến số 4 này cả nhà đó. cả nhà thấy là phía bên trong kia là tuyến số 4 ngay chỗ đó là xe đậu rất là nhiều đây mình sẽ mở cửa ra cho cả nhà này cả nhà thấy không ạ hiện tại ở trên đây là tuyến số 4 và chúng ta thấy là ở đây người ta kinh doanh khá tức là vừa tương lai á tương lai và cái nhà thấy cái đám mì này không đó, đám mì này đó là một trong những vị trí mà tổ đánh giá cực kỳ cao mặc dù nằm trên đường liên xã đối đích lại với uh, tuyến số 4 hay gọi là đấu đuôi á lại tuyến số 4 nhưng vị trí này cực kỳ cao qua wow. 6 lô đất toàn muốn review ngày hôm nay cho cả nhà nằm trên đường liên xã này luôn và đối diện với đám mì này đối diện đám mì này cả nhà rồi bây giờ cả nhà hãy theo, theo trang toàn nha bây giờ chúng ta sẽ xuống xe chúng ta sẽ xuống xe nha cả nhà qua đây hiện tại thì chúng ta đang đứng trên đường liên xã nhựa nói từ uh, siêu thị cấp mắt đi vào trong này tức là từ đường DT 741 đi vào như trên video toàn vừa review cho cả nhà xong à, cả nhà uh, xem hết video thì cả nhà sẽ thấy như vậy thì ở phía xa xa kia là à, xe mà xây dựng công trình à, đang làm như cái nhà thấy lấy xe lúc nãy chúng ta đi đi đi vào á chạy vào thì bây giờ vào đúng không ạ cái nhà thấy đang vào đó mà lái đất lái đất xong rồi đi xe à, tới những vị trí khác đó mà đố đây đó tổng phóng to ra cả nhà thấy nha không biết là ở đây sẽ à, mấy à, toàn sẽ phóng to như thế nào toàn đang phóng to ra nha tại vì lâu rồi toàn không có sử dụng cái cái máy cái máy này để mà phóng to cho nên là nó cũng uh, hơi hơi hơi khó hơi khó cho toàn thôi lát nữa có điều kiện thì toàn sẽ đi đi bộ vào trong đó luôn cả nhà thấy luôn nha cả nhà thấy luôn nha cả nhà rồi bây giờ cái nhà đầu tiên thì đây là cái nguồn mà toàn nói là cái vườn đám mì mà tiềm năng cực kỳ tốt cực kỳ cao bản thân toàn ờ, đã đầu tư trên này cũng khá là nhiều ờ, đầu tư theo dạng lướt sóng ừ, đầu năm này cả nhà đầu năm toàn đầu tư lướt sóng ở đây khá là nhiều và những anh em nào mà đã biết toàn á những anh em nào biết toàn thì chắc chắn là sẽ biết toàn mua riêng nấm mì này thôi toàn mua ít nhất là 5 lô 6 lô vậy đó toàn không có tổng kết lại được hết nhưng mà ở đây toàn mua 5 lô 6 lô và đều đều đều, đều đã bán được ra hết rồi và cái thời điểm thời gian đó thì à, tầm khoảng 5 ngày hoặc là một tuần lâu lắm thì khoảng à, hai tuần là toàn đã ra hết hàng qua wow. và wow. bây giờ 6 lô số lô đó số lô đó là ở đâu không ạ cả nhà biết không ạ vâng đây số lô đó là nằm ở đây cả nhà nằm ở đây tính từ cái mép căn nhà đó nha đó, ngay cái mép căn nhà đó để thắng ra đây từ mép căn nhà để thắng ra đây như vậy thì số à, lô này sẽ đối mặt với những cái lô mà trên đám 10 này và nhìn xa ra kia là tiếng số 4 nhà thắng ạ nhìn xa là kia là tuyến số 4 như vậy thì à, đã tổng nói về cái à, đặc điểm ở đây sáu lô này nằm gần ngay với cái vòng xoay giữa tuyến số 4 và đường liên xã này đây là đường liên xã này thì nó sẽ có cái cái vòng xoay uh, ngay cái cạnh mà mà uh, giao cắt giữa tuyến số 4 với cái đường liên xã này và wow, sau này đây là một trong những vị trí mà chúng ta nên đầu tư à, chúng ta đầu tư ngay bây giờ thì nó sẽ tốt hơn so với hai năm sau hoặc 5 năm sau tức là sẽ tốt hơn so với thời điểm mà nó đã hình thành đây số lô này số lô nha ngang 5 sau 40 à, 45 đây là cái nhà thấy này tại số lô này nó sẽ có cọc mà cả nhà đây này cọc này cái nhà thấy không ạ cọc này rồi chúng ta đi thẳng ở đây đây là cọc đây là cọc nha đây ta cọc thứ hai ví dụ đây là một lô đúng không thì nó sẽ có số lô như thế này đó đỡ chính đỡ, đỡ toàn xem nữa là chính xác là sau bao nhiêu đây này cả nhà chọc nữa này mình cứ mình đi như vậy nó sẽ có số lô ở đây và nằm trên mặt tiền đường nhựa rồi những cái nhà hiện tại mặt tiền đường nhựa này đã đã đã như thế này rồi nếu mà đầu tư chúng ta xác định mà tầm nhìn đó 5 năm 10 năm thì chúng ta nên mua ngay thời điểm bây giờ mặc dù thời điểm bây giờ thị trường bất động sản không được như mong muốn không được như ý cho nên à, chúng ta có thể là suy nghĩ cũng như là quyết định mua nó sẽ khó khăn hơn so với cái à, những thời điểm tốt nhưng vừa đầu tư à, trung hạn và dài hạn thì chúng ta nên mua đúng thời điểm bây giờ ví dụ dài hạn và cái khái niệm mà dài hạn và trung hạn thì mỗi người sẽ có một cái khái niệm riêng nha có một cái định nghĩa và khái niệm riêng cho mình à, không ai giống ai tại vì không có một cái à, định nghĩa cụ thể nào xác định là thời gian bao lâu là ngắn hạn thời gian bao lâu là trung hạn và thời gian bao lâu là dài hạn còn đối với bản thân toàn thì à, 5 năm 10 năm thì nó vẫn thuộc dạng là ngắn hạn thôi ngắn hạn 10 năm 20 năm thì trung hạn thôi còn uh, dài hạn thì tầm khoảng 15 năm đến 30 năm tại vì sao ạ à? tại vì uh, trong quá trình toàn làm đất á toàn uh, có gặp nhiều khách hàng họ mua đất họ đỡ tầm khoảng 20 năm 30 năm lúc họ mua là khoảng mấy chục triệu một mét hoặc là 100 200 triệu một mét tức là thời thời thời lúc lúc xưa á lúc xưa á và khách hàng mà toàn đang nhắc đến thì đó là một khách hàng ở Hóc Môn ở Hóc Môn Củ Chi người ta hồi xưa người ta mua mà đất đất ruộng á đất đầm lầy á nói chung là cực kỳ rẻ nhưng mà họ lúc đó là tôi nghĩ là là những khách hàng này không có thuộc, không có kinh doanh giống như bây giờ bất động sản mình đâu ngày xưa thì mua đôi đó thôi thì vô tình họ đỡ tính tới thời điểm bây giờ thì tầm khoảng hai mấy năm 30 năm thì những cái lô đất mà họ mua bây giờ tính lên gọi là hàng hàng mấy trăm tỷ cả nha đó, thì uh, tôi có tiếp xúc được với khách hàng đó và khách hàng đó thực dạng là là là, là kinh doanh buôn bán bình thường thôi và giống như thuộc dạng nông dân thôi cả nha thật sự là như vậy nhưng mà họ cho mình những cái bài học ừ, ừ, khá là là là, là hay khá là hay cho nên là, là ừ, khái niệm của toàn vừa đầu tư ngắn hạn dài hạn à, ngắn hạn trung hạn và dài hạn nó sẽ khác so với uh, những anh em khác cũng như là ờ, khác với mọi người tại vì toàn toàn trên thực tế thì toàn sẽ chia ra như vậy còn có một số ờ, số nhà đầu tư khác thì có thể là 6 tháng đến một năm là là ngắn hạn một năm đến 3 năm là trung hạn 3 năm đến 5 năm là dài hạn đúng chưa không sai không có cái nào sai hết á mỗi người sẽ có một cái ờ, cách định nghĩa riêng cho nên không có cái nào đúng mà cũng không có nào sai nha chỉ là phù hợp với mình phù hợp với mình rồi thì à, nó toàn à, nói về cái à, số lô này nha cả nhà số lô này thì à, ở đây nè cả nhà ở đây nha ở đây thì à, toàn thấy này ở đây nó có một cái cọc ở đây thì toàn không biết là như thế nào nhưng mà cái cọc này xong nó có con đường đi à, toàn nghĩ là cái con đường đi này chắc nó hình thành nó đã hình thành rồi này cả nhà đã hình thành rồi một là hình thành rồi hai là cái cái đường đi uh, gọi là đường mòn tự phát thôi thì cái này cái này thì thì nếu mà đường đi thì sau này ờ, lô này ví dụ như lô này thì sẽ thành là lô gốc còn nếu như mà nó nó nó nó nó thuộc một trong những cái lô đất á, thì thì đây đây là một lô đất hơi toàn à, sẽ không tính cái này toàn tính cái ờ, lô này nha ở đây diện tích này ngang năm sâu 50 và có 100 mét thổ cư đây cả nhà ngang năm này sau 650 này 100 mét thổ cư đó cả nhà thấy không ạ thấy rõ nha cả nhà ở đây cọc đây ở đây có 6 lô nha thì toàn sẽ bắt đầu tính ở đây đây là một lô này video này à, toàn sẽ chi tiết luôn cho cả nhà vào hai lô lô đây lô thứ hai bắt đầu từ đây là lô thứ hai này tức là cặp thứ hai này lô thứ hai này lô thứ ba này đây cả nhà lô thứ ba này rồi đây là lô thứ 4 này cọc ở đây thì nó hơi ngã hết rồi nhưng mà cọc sắt như thế này chúng ta có thể biết rồi nha lô thứ 4 này lô thứ 5 này đây và lô thứ 5 này rồi lô thứ 6 đây đây đâu ở đây là lô thứ 6 đây 6 lô đây là bắt từ bắt đầu từ đây nha cả nhà rồi từ đây tới bên đây là không phải rồi nó à, không phải sát nhà mà mới bắt đầu từ đây từ đoạn này chính xác là đoạn này cả nhà là bắt đầu từ đây để tôi xem nó còn lỗ nào nữa không tại vì à, tuần nhận thông tin à, từ anh em đó thì tuần vào đây ở đây trong đây cũng có nữa này à, vụ đây lô thứ bảy này nhưng mà số lô này số lô liền cờ à, vào kia tức là từ trong kia tính ra hoặc là ở đây nhưng mà số lô liền cờ thì nó sẽ có cái số Ờ, toàn cho cả nhà xem luôn có tích lục luôn nha toàn sẽ cho cả nhà xem này đây này ngang năm này sau 50 và cứ kéo nhau vào chân như thế này 5 x 50 Đó. đây có tất cả hết nhiều nha cả nhà tất cả đều ngang 5 và sâu 50 hết tổng cộng là 6 lô đây cái nhà thấy ạ à. nhà nhìn xa xa ra kia rồi như vậy thì à, giá bán nha giá bán tổng số lô là 6 tỷ 6 6 tỷ 6 vị trí cực kỳ đẹp nha và tương lai cực kỳ đẹp nha cả nhà cả nhà đừng nhìn hiện tại hiện tại thì nó sẽ như thế này hiện tại thì à, cây cao su cao su thôi bên kia thì đường đang làm có một căn nhà này à. à có một căn nhà thôi nhưng mà căn nhà mua thì căn nhà định hướng của tương lai tầm nhìn tầm 5 năm 10 năm thì cái nhà sẽ dễ dàng mua mà nếu như căn nhà đã xác định 5 năm 10 năm thì mua thì nên mua ngay liền bây giờ nha nên mua ngay liền bây giờ đó là những cái cái mà Tùng phân tích bây giờ này bây giờ thì uh, Tùng sẽ đi vào tiếng số 4 cho cả nhà xem tôi sẽ đi vào trong đó một xíu xưa cho cả nhà cùng xem rồi cả, nhà sẽ định hướng cái chỗ này rồi đứng chỗ này toàn nói là chỗ này tuyến số 4 nhưng mà thực ra là cả nhà sẽ không hình dung được toàn sẽ chạy xe lên xe chạy vào tới, tới tuyến số 4 à, chạy vào tới tuyến số 4 xong rồi toàn chạy ra toàn chạy ra đây thì nó sẽ nhanh hơn cho đi bộ lâu lắm rồi cả nhà theo chân mình theo chân toàn vào tới tuyến số 4 cụ thể là chạy vào tới cái đoạn mà giao cắt giữa tuyến số 4 và đường liên xã này và toàn sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà kết thúc video uh, ngay cái vị trí mà giao nhau giữa tuyến số 4 và đường liên xã rồi cả nhà muốn uh, mua số lô này có đầu tư số lô này toàn nói luôn là đầu tư tầm nhìn 5 năm 10 năm thì hãy liên hệ với toàn nha cả nhà giá toàn công khai luôn là 6 tỷ 6 rồi cả nhà hãy theo chân toàn ạ à. quay hiện tại thì toàn đang trên xe đây và 6 lô đất thì đang ở phía trước của chúng ta đây các nhà thấy không ạ đối diện với cái uh, tuyến số 4 đối diện tuyến số 4 tuyến số 4 thì nhìn xa xa anh kia thì bây giờ toàn uh, sẽ chạy tới ngay cái vị trí mà giao cắt giữa đường liên xã này với tuyến số 4 nha để cái nhà, nhà hình dung ra rõ hơn cũng như là uh, nhìn được trên video thực tế luôn và, và biết luôn là nó keo cắt tới đoạn nào đây từ vị trí này đi tới tuyến số 4 chắc tầm khoảng uh, hơn 100 mét thôi hơn 100 mét thôi cả nhà đây ngay vị trí này là tuyến số 4 này cả nhà thấy ở phía đây là cái cây này đó, các cây này không phải cái đúng rồi cây đã cắt và vào và và đất đất đã đổ đổ này rồi cả nhà hãy à, cùng toàn đi xuống phía dưới nha đây chúng ta ngay vị trí này là vị trí à, giao cắt giữa tuyến số 4 và đường liên xã này chúng ta nhìn xa xa bên kia là tuyến số 4 này đây đây là cái căn nhà lúc nãy này cái nhà thấy không ạ rồi như vậy thì đây là đất này đây mình đang à, đang review cái bên phía này là phía của lô đất nha đối diện uh, phía lô đất nhưng mà nhìn sang đối diện là tuyến số 4 còn cái chỗ này là bên cạnh tiếng số bốn thì chỗ tiếng số bốn này nó có cái con đường luôn này đây nó có cọc ở đây có con đường đi vào thì toàn cũng không biết là chỗ này là đường đường đường mòn hay là như thế nào đường mòn hay là đường nó có tới hiện trên số rồi nhưng mà đây là tiếng số 4 đây đây những những vị trí đất đất đất đất đang đổ như thế này đó. là tiếng số 4 này cứ ngay vị trí mà đất đang đổ đây là tiếng số 4 nha các nhà thấy không ạ và thì từ đây chúng ta nhìn ra à, cái nhà thấy không nhìn ra chúng ta thấy cái nhà kia đúng không thì từ vị trí số lô đất đó tới đây tầm khoảng hơn 100 mét hơn 100 mét thôi rồi thì à, chúng ta sẽ đi vào bên trong cái chỗ mà là người ta đang làm người ta đang làm nha vào đó chúng ta à, tham quan một xíu thôi đây à, tổng đứng đây tổng vây trước khi vào đó thì chúng ta vây một xíu đây cái nào đó chúng ta nhìn xa xa xa xa xa xa xa, kia là tuyến số 4 ở chỗ mà đất độ đất là tuyến số 4 và chúng ta sẽ đi vào đó luôn nó đi vào đó luôn nha đây mấy cái cây cao su này thì là chuẩn bị cắt luôn nha cả nhà cắt đỡ mà mà mà, mà đổ đất rồi thì thông thông vâng, thông, thông tiếng qua đó à như vậy thì lúc nãy toàn có nói là vòng xây trước trước khi vào thì, thì toàn chỉ mất à, vòng xây tức là ngay chỗ này là vòng xây này đây đây ngay chỗ này vòng xây này chỗ đây là ngã tư nha ngã tư sau này nó có những con đường khác nữa thì bây giờ toàn chưa có bật thông tin lên đó, chúng ta chưa bật vi hoạch lên đó. nhưng mà cái nhà cứ hình dung đây là ngã tư cái đã đây cái này là móc móc đường của tuyến số 4 này cái này cả nhà thấy này đó là móc đường này đó cái kia là đường liên xã này đường liên xã cái hướng này tôi đang về đây hướng này sẽ vào khu nghiệp BKM rồi hướng này đây hướng này là theo tuyến số 4 vào khu nghiệp BKM rồi hướng này đây hướng này nhìn ra nhà đúng không ra những lô đất của, của, của, của mình chị review thì hướng này sẽ đi ra đường dt một ra siêu thị con mắt á là theo theo đường nhựa này nha cả nhà theo đường lên xả đất rồi hướng này đây hướng này theo tuyến số 4 thì sẽ ra đường dt một chúng ta sẽ ra cái đoạn đầu tuyến số 4 nha cả nhà đầu tuyến số 4 ở đây ở đó là như là tổ 38 á toàn nhớ vậy không không không nhớ chính xác là tổ bao nhiêu nhưng mà toàn nhớ hình như tổ 38 hay tổ 33 gì á rồi đầu, tàu đầu tuyến số 4 đây bây giờ toàn sẽ đi uh, theo theo hướng ra ra đường DT741 theo uh, theo tuyến số 4 này cái đây là hướng thôi nha hướng ra DT741 đó, chứ còn từ đây mà ra DT741 tầm khoảng uh, 3 km ạ, 3 km nha toàn sẽ đi đi đi đi ra đây cho cả nhà đây là tuyến số 4 này toàn đang đi trong trong trong trong phạm vi của tuyến số 4 á toàn uh, review khá là nhiều uh, cũng khá là chi tiết cho nên cả nhà xem á cả nhà có thể xem nhiều video và cả nhà sẽ hình dung ra được liền à bây giờ tổng review là tầm khoảng uh, à, 5 giờ chiều lúc nãy uh, đầu tiên uh, lúc nãy mà ở ngay chỗ mà đầu video á delta B41 á thì 4 giờ 30 còn bây giờ chắc tầm khoảng 5 giờ đây tàu nặng lên tuyến số 4 này à, cái nhà thấy không xa xa kìa xa xa kìa là tuyến số 4 ở trong này thì toàn review nhiều rồi thì toàn sẽ không đi đi đi, đi vào không không không đi vào nữa và cả nhà thấy ở xa xa kia này đây toàn đứng trên cao này thì à, cả nhà thấy hiện tại xe đồ đang đang đậu và đang làm đường đang làm đường đang làm đường và những cái vị trí mà chỗ đám mì này này à, nhìn mặt về hướng à, tiếng số 4 hiện tại là những cái lô mà nó nằm trên mặt tiền tiếng số 4 hiện tại cũng có nhiều khách hàng muốn ra hàng ở khu vực này nhiều lắm muốn ra hàng nha thì à, chúng ta mà có tầm nhìn 5 năm 10 năm thì chúng ta cứ ôm hàng vào à, đây là cái tầm nhìn nha cả nhà chứ còn toàn không thể nào phân tích được là thị trường bây giờ như thế nào thị trường bây giờ có nên ôm không thì câu hỏi này sẽ phụ thuộc vào tầm nhìn của mỗi người phụ thuộc vào tầm nhìn của mỗi nhà đầu tư cho nên chúng ta sẽ tự quyết định cho bản thân của mình tự quyết định cho những cái cái cuộc chơi của mình tự quyết định cho những cái quyết định đầu tư của mình và toàn chỉ là phân tích thôi phân tích những đặc điểm uh, tại vị trí mà toàn bán tại vị trí mà toàn review cũng như là tại vị trí mà toàn uh, cảm nhận được còn mỗi quyết định thì sẽ phụ thuộc vào cái cái cái quyết định của bản thân mỗi người mà khi quyết định đầu tư vào vị trí đó đầu tư vào cái bất động sản đó và khi mà mình đã quyết định rồi thì mình sẽ ờ, không có đổ thừa nha cả nhà khi mà khi mà mình đã quyết định bất kỳ nha bất kỳ cái quyết định nào của mình thì à, không thể nào đổ thừa vào do này do kia được tại vì mình đã quyết định là mình đã xác định được và mình cũng đã trước khi mình quyết định thì mình cũng đã suy nghĩ rồi đó. thắng á thì à, mình vui đúng không ạ nếu mà chưa thắng á thì chúng ta chờ đợi và chờ đợi thì toàn nói rồi tầm nhìn 5 năm 10 năm hoặc có thể hơn nữa vị trí này nó sẽ khác còn toàn có xem rất là nhiều cái à, cái video của những à, anh chị em khác à, cũng làm vừa bất động sản tại đồng phố và có rất là nhiều comment là ở trong này là rừng à, rừng cây thôi rừng rú thôi và nếu mà mua đất trong này lại mua xong rồi chơi khí à khí khí ở hay là là là mua trong này xong rồi cho khí ở hay là là mua trong này là là, như thế nào đó nói chung là rất là nhiều cái comment mà um, toàn thấy cũng khá là tiêu cực nhưng mà biết tại sao mà mà mà à, nhiều bạn nhiều người comment như vậy không tại vì những bạn đó có thể là chưa đầu tư vào những cái máng bất động sản mà quy hoạch như thế này hoặc là những bạn đó chưa có bao giờ tiếp xúc được với cái tầm nhìn cũng như là chưa bao giờ phân tích cũng như là chưa bao giờ uh, theo những anh em mà đầu tư dạng bất động sản bám theo quy hoạch như thế này cho nên anh em sẽ sẽ nhìn cái thực tế thôi nhìn thực tế là à, ở đây cao su hôi cao su cực kỳ nhiều cao su hôi và toàn là cây và không có một căn nhà nào hết thì mua làm cái gì à, nhưng mà những thực ra này toàn chia sẻ luôn thì có thể à, hiện tại thì đúng nhưng mà tương lai thì à, không nói được tương lai cái thơ ở đây nó phát triển còn hơn những cái vị trí mà à, đã có nhà à, đã có đường nhựa này kia hay là những vị trí uh, ờ, sâu vị trí này nó sẽ mất hơn nhưng mà những vị trí đó chưa chắc nó đã tốt bằng vị trí này cái này chia sẻ thực nha cả nhà cái này chia sẻ thực nha nếu cả nhà thấy đúng cho tổng một like cho tổng một chia sẻ nha cả nhà như vậy thôi còn tầm nhìn và mọi suy nghĩ thì nó sẽ quyết định vào bản bản bản thân của mình đã từng tiếp xúc chưa đã từng kinh qua những cái cái dạng bất động sản này chưa hay là đã kinh từng kinh qua cái cái cái à, sự vật sự việc đó chưa tại vì mình rành vào cái cái à, công việc nào tức là mình giỏi vào cái mảng nào thì mình sẽ phân tích được cái cái mảng đó nó sẽ tốt hơn còn nếu mình chưa có có có có tiếp xúc cũng như chưa có bao giờ đầu tư bất động sản hay là mình chưa có bao giờ mà đầu tư bất động sản theo dạng này mà mình đầu tư những cái cái dạng mà mà đã có nhà cửa này kia thì thì tầm nhìn nó sẽ khác ngay cả những anh em mà đã làm bất động sản lâu năm nhưng mà chưa bao giờ đầu tư theo cái dạng này hay là chưa bao giờ làm theo cái dạng này tức là cái dạng mà bám theo quy hoạch như thế này thì cái tầm nhìn cũng khác ạ à. mình nói thật luôn tầm nhìn khác ngay cả bản thân toàn cũng vậy cái ngày trước mà toàn chưa làm theo cái máng mà bất động sản bám theo quy hoạch như thế này chưa bám theo uh, uh, quy hoạch của Bicamax nói riêng và những cái cái quy hoạch mà mở đường như thế này thì tầm nhìn của toàn cũng khác tầm nhìn của toàn lúc đó chỉ là tìm những bất động sản nào đông dân đường à, gọi là đường nhựa nha anh nói cho Vinh Hoa một xíu cho nói chung là có đường đường nhựa trên số có hiển thị đường à, có đầy đủ các tiện ích ví dụ như trường trạm trường học dân đông dân ở thì toàn đánh giá cái bất động sản đó nó sẽ tốt nhưng mà sau sau này bắt đầu từ năm 2020 cho đến bây giờ toàn uh, bám theo bất động sản bám theo quy hoạch như thế này và tổng mua trên những cái cái bất động sản mà vi được quy hoạch như thế này tức là mình mua vào cái tầm nhìn của mình từ 5 năm đến 10 năm á hoặc là một năm đến 3 năm á thì tổng mua và mình khi mua thì mình mình biết trước là hiện tại thì nó sẽ như thế này nhưng mà về tương lai thì nó sẽ khác hoàn toàn à, cho nên nó là tầm nhìn của mỗi người sẽ khác nhau theo thời gian nha cả nhà có thể hôm nay mình tầm nhìn của mình khác nhưng một năm sau hai năm sau hoặc ba năm sau tầm nhìn của mình khác và 5 năm 10 năm sau thì tầm nhìn của mình khác cho nên toàn không thể nào đánh giá được cũng như không thể nào uh, nói rõ hơn cho cả nhà à, hoặc là có thể là là chơi bạn này tức là uh, khiêu khích là nói là bạn này uh, tầm nhìn kém hay là uh, tầm tầm nhìn chưa tới không toàn không không có nói vậy tại vì mỗi người sẽ có một cái tư duy cũng như cái tầm tầm nhìn riêng cho nên cái đó là bản thân của mỗi người nếu tầm nhìn của mình khác thì ờ, cái tư duy của mình cũng khác thì cái số tiền của mình nó cũng khác mỗi người có một cái tầm nhìn riêng có một tư duy riêng thì khi mà cái tài sản của mình á nó cũng đi theo cái tầm nhìn và cái tư duy riêng của mỗi người và ngoài ra cái, tài sản của mình mà nó sẽ được tăng lên nhiều lần cũng cũng cùng trong một thời gian nhưng mà tài sản của mình nó sẽ tăng nhanh hơn và nhiều hơn thì nó lúc này nó sẽ liên quan đến là tầm nhìn và tư duy bên cạnh đó nữa là cái cái năng khiếu của mình cái khả năng của mình khả năng ngoại giao khả năng nắm bắt cơ hội cũng như là khả năng quyết định đầu tư nhanh hay chậm là do bản thân mọi người cho nên không thể nào đánh giá cũng là vì vì tập trung là à, anh này này kia âm toàn à, phân tích nó hơi à, dài nhưng mà đây là thực tế nha đây là thực tế rồi thì toàn xin kết thúc video tại đây nếu như mà cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm cho toàn một like chia sẻ một đăng ký kênh nếu có mua đất mua số đất này của toàn thì hãy inbox cho toàn qua zalo số điện thoại là 0972 332 894 và toàn hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ.